nhóm của mình anh em nào mà đang chơi trong nhóm của mình thì húp full kèo từ bữa đến giờ nha anh em thì bữa giờ cũng không có những cái giải lớn nhưng mà giải cỏ cho anh em một đêm anh em húp ba bốn kèo ba bốn kèo thì anh em nào quan tâm tới được cái chuyện vấn đề mà anh em chơi được nhiều mã kèo á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thôi thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà mình nhận định cái trận đấu um, của Serie A hôm nay cho tất cả anh em nha thì à, mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Bologna và Udinese diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 2 tháng 4 thì um, đây là cái đội hình ra sân của hai đội thì bên phía Bologna anh em thấy ra sân với cái sơ đồ là 4231 còn bên phía Udinese chơi với cái sơ đồ là 3511 thì anh em thấy Udinese trong cái trận này đưa một cái đội hình thủ cực kỳ dày đặt ra để à, đấu với cái thằng Bologna trên sân nhà của vùng Bologna luôn nè anh em. Thì anh em có thể đánh giá cao cái thằng Udinese trong cái trận này. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà bảng xếp hạng, bảng xếp hạng của Serie A. Thì anh em thấy thằng Udinese đang có một cái vị trí khá là an toàn trên cái bảng xếp hạng của Serie A nha anh em. Thì Udinese đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 27 vòng đấu. Anh em thấy trong khi đó thằng Bologna cũng không kém cạnh gì đang dí à, đang bám đích của thằng UDD chơi đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 37 điểm sau hai vòng đỏ 27 à, vòng đấu thì anh em thấy thằng um, Bà Lốc Na chỉ kém thằng UDNC một điểm thôi và thằng UDNC chỉ kém thằng Ue với 3 điểm. Thì trong cái trận này rất là hấp dẫn, hai thằng này nó sẽ tranh cái vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái thành tích gần nhất của bên phía đội chủ nhà là thằng bờ lốc na thì trong 10 trận gần nhất thằng bờ lốc na nó chỉ thắng được 4 trận 4 trận thôi nha anh em còn để um, thua 3 trận và để hòa 3 trận thì hai trận hòa gần nhất của thằng bờ lốc na là hòa trước salentina nè và hòa trước thằng lazio thì anh em thấy à, cầm cự được cái ông lớn trên sân nhà của mình mà để hòa với cái tỷ số là không đều thì thằng bờ lốc na cũng đáng gồm trong những trận gần đây nha anh em còn bên phía đội um, săn khách á, thì là Udinese thì anh em thấy Udinese trong 10 trận gần nhất á thì cái chuỗi thất vọng trước đó của Udinese thì anh em thấy đã để thua 3 trận và để hòa tới 4 trận thì cái phong độ trước đó của UDC không tốt nha anh em nhưng mà đánh giá theo phần đánh giá của mình trong hai trận gần đây nhất á, thì udc đang có một cái phong độ rất là cao trở lại nha anh em thì anh em thấy trận vừa rồi udc thắng thằng AC Milan với cái tỷ số là 3-1 trên sân nhà của mình thì hạ được một cái ông lớn ở Serie A thì udc đang là dần lấy lại cái phong độ mà đầu mùa giải của mình nha anh em. Thì đầu mùa giải udc anh em nếu mà anh em nằm ở kèo udc bao anh em gãi luôn. udc đầu mùa giải đá rất máu nha anh em. Thì đó, mình mình sẽ tiến vào cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Bò lốc Na thì anh em thấy trong năm trận gần nhất chơi trên sân nhà thì Bò lốc Na chỉ thắng được hai trận và để hòa hai trận và để thua một trận trước thằng Monza. Tuy thằng Monza thằng mới lên hạng nhưng mà thằng Bò lốc Na chơi trên sân nhà lại để thua thằng Monza với cái tỷ số là một không Thì anh em thấy hầu như chơi trên sân nhà của thằng à, Bò lốc Na thì toàn là cái mã kèo nó ra toàn là xỉu không nha nè em, xỉu không. Còn thằng thành tích chơi trên sân khách của cái thằng UDNC thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất UDDC đã thắng được hai trận, thắng trước uh, Empoli nè, thắng trước Sampdoria nè và để thua trước uh, Torino và để thua trước uh, Inter Milan và Atalanta thì anh em thấy cái phong độ của hai thằng này đang ngang tầm với nhau nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu của hai đội thì anh em thấy trong 4 trận thành tích đối đầu thì đã 3 trận, 3 trận hai thằng này nó giữ cái tỷ số hòa rồi anh em. Còn chỉ có một thắng một trận gần nhất là thằng Bologna thắng trên sân nhà của Udinese trong cái lượt đi trong cái lượt đi của Serie A nha anh em thì thằng ờ, Bologna thắng với cái tỷ số là 2-1. Thì mình sẽ tiến vào cái trận đấu đó cho tất cả anh em xem trong cái trận đấu đó luôn nha. Thì anh em thấy trong cái trận đấu đó là thằng Udinese đội chủ nhà chấp với cái mã kèo là 0.5 nhưng mà thằng Bologna ăn với cái mã kèo là à, ăn với cái tỷ số là 2-1 nha anh em thì à, hai thằng này nó gặp nhau nói chung thẻ vàng thì trung bình cũng rất là thấp anh em không có nên đầu tư vào cái mã tài thẻ được nha thì anh em thấy trong hiệp 1 hai thằng này nó đá không có có một bàn thắng cho UDNC nha anh em UDNC là cái đội ghi bàn trước thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là UDNC hiệp 1 cũng rất là ổn định nha anh em Thiền Beto là thằng ghi bàn trong trận đó nha anh em thì à, trong cái trận đó góc góc thì à, bên phía Udinese tới 6 quả và bên phía uh, bốn quả thì à, anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã trài gốc trong cái trận này được nha thì hai thằng này nó đang tung qua cái đội hình là chiên đá về cánh nha anh em chiên đá về cánh thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài gốc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 đầu tư vào cái đội sân khách là cái đội Udinese được chấp 0,25 cho mình nha. Thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất thì hai thằng ba hai thằng này nó đã hòa hết 3 lần. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo dưới được nha thì còn tài xỉu tài xỉu thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2,25 nhưng mà anh em cũng có thể chơi trang anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài 2 anh em chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài 2 thì tỷ lệ anh em hòa với anh em ăn nó sẽ cao hơn nha đây à, thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha đây là cái phần chốt kèo của mình nha anh em thì anh em kèo toàn trận thì anh em có thể vào thằng UDDC được chấp 0,25 mạnh tay cho mình chủ yếu là anh em vào cái kèo thằng UDC được chấp 0,25 còn tài 2,25 thì giống như mình đã nói trước đó cho tất cả anh em rồi anh em đang chơi trang thì anh em chờ kèo tuột xuống còn hai quà thì anh em vào cái mã kèo tài hai quà này mạnh tay cho mình đó anh em chờ tuột xuống hai quà anh em vào cái mã kèo tài mạnh nha thì um, tỷ lệ trận này mình sợ chỉ số sẽ là một điều hoặc là một không dành cho thằng uh, UDNC hoặc là có thể là 21 thì bởi vậy mình mới phiên anh em chờ kèo tài tuột xuống 2, hai quà anh em vào cái mã kèo tài thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao thì anh em có thể hiệp 1 anh em có nằm vào cái mã kèo tài nha anh em nằm mã kèo tài hiệp 1 là 0,75 chủ yếu là hiệp 1 mình sẽ dự đoán có một bàn thắng mà chưa có thể biết được bàn thắng là cho đội nào thì anh em có thể vào cái mã kèo tài 0,75 mạnh tay hiệp 1 chủ yếu là anh em nằm cái mã hiệp 1 nè thì anh em đầu tư thêm một cái mã kèo gốc cho mình là gốc tài full trận cho mình nữa thì cái mã kèo gốc nhiều khi anh em lại húp full mã kèo gốc nha thì chủ yếu á, mình chơi những cái trận bóng lớn này mình chỉ đánh kèo phụ thì cái tỷ lệ anh em ăn rất là cao anh em chơi những cái mã kèo chính á, nhiều khi anh em bị lỗ lai còn anh em chơi những cái mã kèo phụ thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao nha bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được cái những